chị đã quay trở lại với bài học và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về các cách thức để chúng ta giao tiếp với con và bây giờ Tiến cùng các anh chị cùng nhau đi tìm hiểu cách thức để giao tiếp với con cái đầu tiên chúng ta cần phải chú ý đó là chúng ta có hai cái tai và một cái miệng thì chúng ta luôn nhớ rằng hai nghe một nói có nghĩa là chúng ta nghe nhiều hơn nói nghe tất cả những cái gì con chia sẻ để chúng ta thấu hiểu được cái thế giới nội tâm của con là gì một người giỏi giao tiếp với con không phải là người nói nhiều mà là người lắng nghe chúng ta lắng nghe được tất cả những khó khăn tất cả là những cái tâm sự của con từ đó chúng ta tìm cách để đi sâu vào trong thế giới nội tâm của con và chúng ta giúp con để con có cái động lực thay đổi bản thân có động lực để cố gắng đó là một nghệ thuật số 2 chúng ta cần nhớ đó là chúng ta cần đặt câu hỏi khi chúng ta đặt một câu hỏi đúng khi mà chúng ta đặt ra được câu hỏi đúng thì điều đó giúp cuộc hội thoại sẽ tiến triển tốt hơn và cách chúng ta đặt câu hỏi giúp chúng ta nghe được nhiều hơn khi mà chúng ta đặt một câu hỏi sai thì có thể cuộc hội thoại đó sẽ chấm dứt ngay các anh chị có biết chúng ta có tận 18 cách để chúng ta đặt câu hỏi nhưng chung quy về sẽ có bốn cách để chúng ta đặt câu hỏi đối với con cái hay bất cứ các cuộc hội thoại nào 18 cách đặt câu hỏi như thế nào thì Tiếm sẽ chia sẻ trong phần tài liệu để anh chị sẽ nghiên cứu và ngẫm nghĩ và áp dụng dễ hơn nhưng bốn cách đặt câu hỏi này sẽ củng cố cho 18 cách đặt câu hỏi trong phần tài liệu thông thường thì chúng ta đặt những cái câu hỏi là câu hỏi đóng câu hỏi đóng là gì đó là câu hỏi có hoặc không ví dụ con có thương bố không con có học bài không con có muốn đi học không đó là những câu hỏi bắt buộc người nghe trả lời có hoặc không câu hỏi này thì dẫn tới cuộc hội thoại rất là ngắn và chúng ta chỉ thu thập những cái thông tin ngắn thôi chúng ta không thu thập được nhiều cái thông tin về chiều sâu thì chúng ta cần phải nhớ cái loại câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi mở câu hỏi mở để chúng ta tiếp nhận lắng nghe được nhiều cái thông tin lắng nghe được nhiều cái chia sẻ từ con cái ví dụ ngày hôm nay con cảm thấy thế nào đối với con thì trong lớp thầy cô như thế nào bạn bè của con là người như thế nào con cảm thấy bố mẹ như thế nào có nghĩa câu hỏi này bắt buộc đứa trẻ phải chia sẻ những cái góc nhìn của mình những cảm nghĩ của mình cái sự miêu tả của mình về ai đó hoặc đối tượng sự vật khi chúng ta đặt những câu hỏi mở con dễ dàng chia sẻ với chúng ta dần dần tạo từng ngày từng ngày từng ngày từng ngày thói quen để con chia sẻ với mình bằng cách mình đặt những câu hỏi mang tính đời thường rồi câu hỏi mang tính quan tâm hơn rồi câu hỏi mang tính đi vào chiều sâu nội tâm từ đó con sẽ chia sẻ và mình là người lắng nghe và đặt những câu hỏi để cho con thay đổi tiếp theo đó là câu hỏi gián tiếp câu hỏi gián tiếp là chúng ta không hỏi giống câu hỏi trực tiếp nghe có vẻ luẩn quẩn đúng không anh chị câu hỏi trực tiếp đó là chúng ta chỉ thẳng vào vấn đề con có làm việc đó không có phải con làm hay không đó là chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp trực tiếp vào vấn đề còn câu hỏi gián tiếp thì chúng ta đặt câu hỏi nó hơi lòng vòng thì nó mới tới được cái đích mà chúng ta mong muốn ví dụ như việc con ngày hôm nay có học không anh chị muốn kiểm tra rồi thì anh chị đọc những câu hỏi mang tính lòng vòng đó là ngày hôm nay con cảm thấy con học được những điều gì thú vị cũng cùng chỉ vào cái mục đích là con học cái gì nhưng đó là chúng ta đặt câu hỏi để cho con thể hiện ra cái kết quả thay vì chúng ta đặt câu hỏi con hôm nay có học không thì chúng ta đặt câu hỏi nó gián tiếp hơn thì đứa trẻ nó cũng dễ cởi mở hơn và có rất nhiều cách đặt câu hỏi uh, gián tiếp rất là hay thì các anh chị sẽ tham khảo tài liệu để chúng ta biết cách đặt câu hỏi tốt hơn và tôi cũng xin giới thiệu với anh chị một cuốn sách vô cùng hay đó là thay đổi câu hỏi cuộc sống thay đổi trong cuốn sách này à, giúp chúng ta biết cách đặt câu hỏi đúng và hiệu quả để giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn chúng ta có thể sử dụng để giáo dục con cái và giao tiếp với con cái các anh chị nhé các anh chị thân mến trong việc giao tiếp với con cái không chỉ thế và với tất cả mọi người thì các anh chị hãy lưu ý giúp tiếng đó là về tông giọng về nhịp điệu hay cảm xúc trong câu nói ví dụ trong tông giọng thì có tông giọng cao dòng dòng thấp nếu chúng ta nói với con cái trong cái việc mà chia sẻ tình cảm chúng ta nói với một tông giọng cao thì đứa trẻ nó nghe cảm thấy rất là chói tai ví dụ bà rất là thương con với tông giọng thấp bà rất thương con nó hoàn toàn khác nhau rồi giọng điệu giọng điệu ở đây đó là thái độ thể hiện cái tình cảm của chúng ta cùng với một câu nói nhưng chúng ta thể hiện với một cái giọng điệu trầm ấm khiến con cảm thấy rất là vui vẻ với một cái giọng điệu cao căng thẳng nó hoàn toàn khác nhau cùng với mục đích là nói với con đi học đi học đi con với đi học đi con hoàn toàn khác nhau và anh chị cảm nhận đấy nó khác nhau thì đứa trẻ cũng vậy nó cảm nhận rằng khác nhau và khi cảm nhận khác nhau thì nó cũng sẽ có cái thái độ khác nhau thì anh chị hãy lưu ý tông giọng của mình rồi tốc độ chúng mình có nói quá nhanh hay nói quá chậm không thì mình cũng cần lưu ý để trong việc giao tiếp với con cái nó trở nên tốt hơn cảm ơn tất cả các anh chị